Tuy nhiên, có rất nhiều người thắc mắc về hoạt động của tổ chức này vì không rõ liệu có kêu gọi khủng bố như Công an Việt Nam cáo buộc hay không và cách mà tổ chức này thu hút người trong nước tham gia như thế nào. Hình ảnh bài trên AFA AFA tiếng Việt có bài viết về vấn đề này được đăng vào ngày 13 tháng 4. Theo đó, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức được thành lập tại California bởi ông Đào Minh Quân vào năm 1991 Tuy nhiên, tổ chức này không được quốc tế công nhận và chỉ có một số ít thành viên cụ thể. Bà Lâm Ái Huệ, một thành viên của tổ chức này tự xưng là trung tướng và cho biết mục tiêu của tổ chức là giải thể chế độ cộng sản, lấy lại đất nước bằng đường lối ôn hòa là trưng cầu dân ý. Tổ chức này cũng tự xưng rằng ông Đào Minh Quân là tổng thống, được bầu cử bởi người dân trong nước và đã có mặt trong nhiều sự kiện cùng với chính phủ Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, AFA cho biết chưa có thông tin về bất cứ cuộc bầu cử nào của tổ chức này được quốc tế đưa tin và công nhận, cũng như không tìm thấy bất kỳ sự kiện nào có ông Đào Minh Quân hoặc đại diện của tổ chức này được tham gia cùng với chính phủ Hoa Kỳ hay Liên minh châu Âu. Tổ chức này đã hứa hẹn cấp mã số ID cho những người tham gia trưng cầu dân Ý và bầu cho ông Đào Minh Quân làm tổng thống. Nếu chính phủ có chương trình an sinh xã hội, những người này sẽ được ưu tiên trước những người tham gia tổ chức này tại Việt Nam đã bị bắt giữ và bị cáo buộc tham gia các hoạt động chống chính quyền, bao gồm các hành vi bạo lực và khủng bố như chế tạo bơm xăng, đốt nhà để xe, sân bay. Hình ảnh trang web của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bà Lâm bác bỏ cáo buộc về kêu gọi khủng bố của tổ chức Đệ Tam Cộng Hòa và nói rằng mục đích của ông Đào Minh Quân chỉ là thu thập ủng hộ từ người dân Bà Lâm cũng không có thông tin về việc chính phủ Hoa Kỳ đã công bố gì về tổ chức này. Tuy nhiên, bà Lâm cáo buộc chính quyền Hà Nội sợ tổ chức của ông Đào Minh Quân sẽ về Việt Nam để lấy lại đất nước và do đó đã bắt giữ nhiều người của tổ chức. Bà Lâm khẳng định rằng tổ chức này sẽ bảo vệ những ai đấu tranh chống Cộng sản nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về các hành động. Phóng viên AFA không thể liên lạc được với ông Đào Minh Quân từ năm 2018 Bà Lâm cho biết chỉ có khoảng 10 người thực sự theo tổ chức của ông Đào Minh Quân và đa số những người này đang chịu án tù nặng. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam chưa phản ánh về việc các thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị bắt giữ và bị kết tội với các cáo buộc liên quan đến khủng bố trong khoảng từ năm 2018 đến nay. Theo ông Nguyễn Trường Sơn, chuyên gia về Việt Nam của Tổ chức Ân xá Quốc tế từ năm 2018 đến năm 2021, các tổ chức nhân quyền thường rất cẩn trọng trong việc đối phó với các vụ án liên quan đến chính trị và có yếu tố bạo lực hoặc khủng bố. Hình ảnh phiên xử 12 người bị cáo buộc thuộc Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào năm 2018. Theo tôi, lý do chính mà các tổ chức nhân quyền không lên tiếng về các vụ án liên quan đến chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là do các cáo buộc của nhà nước rất nghiêm trọng và liên quan đến khủng bố. Trước đây, các tổ chức nhân quyền đã tránh lên tiếng trong các vụ án mà người bị cáo buộc sử dụng bạo lực. Theo ông Sơn, thông tin về các vụ án chính trị tại Việt Nam hiện nay, bất kể có liên quan đến bạo lực hay không, đều rất ít được công khai. Vì vậy, các tổ chức nhân quyền không có điều kiện để xác minh các cáo buộc của nhà nước. Một nguyên nhân khác mà các tổ chức nhân quyền không phản ánh về các vụ án liên quan đến chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời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 Hà Nội tiếp tục mời nhà thầu Trung Quốc trong dự án đường sắt, bất chấp tài tiếng. Ngày 12 tháng 4, Đài Á Châu Tự Do AFA đưa tin Bí thư Thành ủy Hà Nội Mai Tiến Dũng phát biểu Hà Nội mong muốn phía Trung Quốc tiếp tục xây dựng đường sắt đô thị Hà Đông Xuân Mai dựa trên kinh nghiệm dự án Cát Linh Hà Đông trong cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc hôm 11 tháng 4. Hình ảnh bài trên AFA. Tuy nhiên, theo AFA, ông Dũng đã quên rằng dự án Cát Linh Hà Đông hay còn bị gọi là biểu tượng trễ hẹn đã từng bị dư luận và các chuyên gia trong ngoài nước lên án khi dự án này phá kỷ lục về thời gian thi công 11 năm và trải qua 12 lần vỡ tiến độ. Dự án này được giao cho tổng thầu Trung Quốc thiết kế vào năm 2008, khởi công năm 2011, sử dụng vốn vay ODA của Trung Quốc. Dự án đã đội vốn lên đến 205%, lỗ lũy kế từ khi thành lập đến cuối năm 2021 là 159 tỷ đồng, kéo dài qua năm đời Bộ trưởng Giao thông, bao gồm các ông Hồ Nghĩa Dũng, Đinh La Thăng, Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Văn Thể và nay là Nguyễn Văn Thắng. Với những lý do trên, AFA đặt câu hỏi Việt Nam có nên tiếp tục xây dựng dự án đường sắt đô thị Hà Đông Xuân Mai với nhà thầu Trung Quốc. AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng Tất nhiên là việc phát triển đường sắt giao thông trong đô thị của Việt Nam theo tôi là nên làm. Vấn đề là làm như thế nào để khắc phục được những nhược điểm đã xảy ra với đường sắt Cát Linh Hà Đông. Vấn đề còn lại là nguồn vốn đến từ đâu. Một kỹ sư vũ khí tại Hà Nội, ông Vũ Minh Trí, phân tích với AFA rằng những gì xảy ra với dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông không hoàn toàn do lỗi từ phía thầu Trung Quốc. Việt Nam có thể chọn nhà thầu Nhật nhà thầu Pháp, nhà thầu Mỹ, nhà thầu Nga, nhưng tại sao Việt Nam lại chọn nhà thầu Trung Quốc? Tôi nghĩ một trong những nguyên nhân rất lớn thể hiện qua nhiều dự án gần đây như dự án gan thép Thái Nguyên, sơ sợi Đình Vũ và một số dự án khác. Đó là phần trăm tỷ lệ mà phía Trung Quốc lại quả cho các quan chức có trách nhiệm ký kết hợp đồng rất lớn. Nguyên nhân nằm ở chỗ đó. Ông Trí cho rằng Lỗi chính nằm ở phía các quan chức Việt Nam có quyền hành, có trách nhiệm trong việc ký kết giao dịch với đối tác, chẳng hạn như với dự án Đại lộ Đông Tây được xây dựng với vốn ODA của Nhật. Hai quan chức Việt Nam bị tù vì tội hối lộ, đó là ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án, và ông Lê Quả, Phó của ông Sĩ. Hình ảnh tuyến đường sắt tai tiếng Cát Linh Hà Đông. AFA cũng nhắc lại một số dự án bị chậm tiến độ, bị đổi vốn, ví dụ như dự án đường sắt, đô thị Nhổn ga Hà Nội cũng chậm tiến độ hơn 10 năm, đổi vốn 11.000 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đây là dự án vay vốn ODA từ chính phủ Pháp, cơ quan phát triển Pháp AFD, Ngân hàng đầu tư châu Âu EIB và Ngân hàng phát triển châu Á ADB. Nhiều dự án giao thông ở Hà Nội như cầu vượt Nút Giao, An Dương, đường Thanh Niên, nâng cấp cải tạo đường Xuân Diệu, đầu tư xây dựng đường vành đai 3 và 5 đều đang chậm tiến độ vì nhiều nguyên nhân, nổi bật là do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Việc mở rộng nâng cấp hệ thống giao thông ở Hà Nội được coi là chính sách phát triển kinh tế. Trong sáng ngày 3 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công cải tạo đường quốc lộ số 6 đoạn Ba La, Hà Đông, thị trấn Xuân Mai.